bồ đề không nghe tiếng đàn hồng trần đã mấy đồ hoa mắt con gương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ ta nát cung thương kín hoa vài độ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy đàn hỏi thật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kinh vì sao đồ ta không độ nàng vì người hoa thơ yêu ý tiếng nước chảy cao vô tình vẫn hoa hoa nên hợp ta tiếng mõ xưa rối loạn bầu đề không thấy bóng nàng hồng trần đã lấy đồ hoa mắt còn vương mơ mơ hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ hoa xa đã cũng thương biến hoa vành đồ xuân thu vừa qua mưa hoa không còn thấy nàng hỏi thật trong kiếp này chuyện ngày gõ gõ không tin vì sao đó ta không đầu nàng nhạt nhật tối trăng trong sao anh vẫn thấy em buồn vì em buộc trao người em chưa từng yêu thương chuyện người sơn nữ tựa như ánh trăng hiền nhưng phang phất nỗi ưu phiền làm dậy làm mê lòng trai trắng khóc mẹ cha tham sáng mang em đón bên lòng người không biết thương nàng chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xác giọt lệ rơi trong đêm chắn gối vũ phăng thương cho thân xác hóa tan tôi chẳng tròn em nhiều say đắm e và tham sáng mai 만큼 가볼 là thích rồi Ta vẫn uống hết mà không một ly nào nhấp môi Cả hai say xưa và cùng lại sát ngồi Kể vai bên tôi em nói rằng chỉ thích nghe big rap thôi Giờ sẽ leo heo khắp phố phường vì giờ này còn dâm tràn Những nụ hôn cái ôm mặc kệ cho trời đến sáng Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể giả phai. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh Là đi chi tiết đi, bên nhau cho hết đêm dài Đi đâu đi đâu phải nói Bao lâu không biết vậy hay là rồi một ngày mình cô ngồi khói sẽ sao ta ngày mai hai ta lại thành không nhau đôi khi không tan hình ảnh một tập mặc kệ đời đi quan tâm chi chỉ cần ngày hôm nay hai ta thấy cùng nhau thôi you.